Giang dạ. TV256 xin ờ, mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha ờ, Chào bạn ờ, Tuấn Nguyễn Và dạ, hôm nay thì TV256 muốn chia sẻ cái đề tài gọi là Cần phải thay đổi cái lòng ranh quốc cộng Mong quý anh chị ở lại đón nghe nha thì trước khi muốn ờ, chia sẻ cái đề tài này thì TV cũng ờ, xin ờ, tường trình mấy cái phần tin tức một chút xíu là hiện tại là chúng ta có một tù nhân lương tâm vừa được thả ra tù là cũng là hai ngày rồi thì anh nhạc sĩ mà Trần Vũ Anh Bình đó chúng ta nhớ là anh nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình và anh Việt Khang là cùng bị bắt ờ, có thể là cùng một lúc thì ờ, anh ờ, Trần Vũ Anh Bình lại bị nhiều năm tù hơn thành ra bị thả sau khi Việt Khang ra tù thì hồi nãy TV cũng nghe được cái cô mà Huyền Trang đó cô Huyền Trang đó phỏng vấn anh anh Bình thì anh Bình nó kể lại trong cái chốn lao tù đó, kinh hoàng quá anh bị ờ, giam cầm ờ, bị cùm đó. có cùm ở trong tù mà một một cái chân thôi rồi anh ờ, nói rằng là anh thì đạo thiên chúa phải không đạo công giáo mà anh không được sử dụng cái cái dây chuỗi á, thì ảnh ờ, lên tiếng là coi, coi như là tố cáo với cái vấn đề mà vi phạm về cái tín ngưỡng tôn giáo ở trong nhà tù đối với mỹ hoàn toàn nó không có vụ đó đâu quý anh chị em nếu mà người tù mà muốn mà học kinh thánh là có kinh thánh ngay cả là có cái thư viện cho người tù có thể là đọc sách vở rồi xem tivi rồi tập thể dục cái một cái điều mà kinh thánh mà hoặc là một cái cái cái cái chuỗi để mà làm chuỗi mông coi mà cũng không không có được nữa nhưng chúng ta thấy nó nó hạn chế về cái vấn đề mà tôn giáo có phải cộng sản nó nó nó nó, nó sợ về những người mà có tôn giáo rồi thêm cái tin đó là ở Thái Bình đó tỉnh Thái Bình đó quý anh chị em hiện tại thì có gọi là mấy ngàn công nhân rồi là đình công ở tỉnh Thái Bình rồi um, cái cuộc mà hội thảo giữa Hoa Kỳ với um, nhà cầm quyền cộng sản đó thì ờ, chúng ta thấy có những điều rất là thô bỉ nhà cầm quyền cộng sản đưa gọi là công an gọi là bao vây hết những cái người mà mà Hoa Kỳ đã mời đến để có thể làm nhân chứng giống như là mẹ của chị uh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng vậy bị bao vây toàn bộ hết uh, không có được đi đến mà uh, để mà tham dự cái cái cái cuộc mà hội luận như vậy thành ra mình thấy đây là những cái hành động rất là thô bỉ của nhà cầm quyền ngay cả anh uh, Nguyễn Quang A cũng vậy cũng bị bao dây toàn bộ và nhiều nhà dân chủ khác nhiều nhà đấu tranh khác cũng bị một cái nhà cầm quyền như vậy không có <laughs> không có không có xấu hổ <laughs> lạ lùng thời ông Obama là đã đi qua bên nước Việt Nam là cũng đã bị như vậy mời 16 người gọi là đấu tranh chào cô Hoàng Kiều Linh 16 người đấu tranh mà rốt cuộc le hoa rồi là bốn năm người bốn năm người có thể là tiếp xúc được với um, tổng thống Obama đây là những điều quá thô bỉ rồi hiện tại đó chúng ta cũng thấy vừa qua đó là có một cái cuộc là mà trước quốc hội à, chị à, chị Nguyễn Thị à, chị Nguyễn Thị gì ta bây giờ tự nhiên quên mất rồi Ồ, chị Nguyễn Thị Kim Phượng Chị Nguyễn Thị Kim Phượng là chị của anh Nguyễn Hữu Tấn mà bị cắt cổ đó Thì chị à, ờ, được phép là trình bày trước Quốc hội Hoa Kỳ gọi là đó là cái buổi điều trần điều trần là quốc hội hoa kỳ gọi là xem xét gọi là uh, cái nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam này nó có vi phạm về cái cái nhân quyền hay không hoặc là vi phạm về tôn giáo hay không tại vì đó nó liên quan với vấn đề tôn giáo nữa cái người mà bị giết là anh nguyễn hữu tấn là một cái người là tín đồ phật giáo hòa hảo và anh chay trường nữa ăn chay trường và chỉ bán đồ chay thôi rồi vụ cái uh, anh Nguyễn Văn Thả cũng vậy anh Nguyễn Văn Thả cũng là uh, người uh, thuộc về tôn giáo uh, Phật giáo Hòa Hảo thành ra TV nó thấy chết chắc rồi đó. thế nào nhà cầm quyền này đó cũng bị Hoa Kỳ bỏ vào cái CPC list thôi không có cách nào hết. tại vì anh, anh anh vi phạm tôn giáo quá trầm trọng không? CPC list là The TV muốn cắt nghĩa cho quý anh chị em nó nghe lại là, là các quốc gia mà bị quan tâm đó là countries of uh, particular concern đó là những cái quốc gia mà uh, bị Hoa Kỳ chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến là họ có vấn đề mà mà tôn giáo rồi là ngăn cản cái quyền tự do tín ngưỡng thì khi mà nhà cầm quyền cộng sản vào mà cái cái CPC list á, chào bạn Khánh Hỷ nha lâu quá không gặp khi mà vào CPC list á, là nhà cầm quyền không có được viện trợ nữa Mỹ không có viện trợ nữa sự thật là mỗi năm đó, Mỹ viện trợ có thể lên tới hàng trăm triệu đô la đó hàng, chục triệu đô la tới hàng trăm triệu đó là mỹ viện trợ thuốc men cho bệnh nhân sida hoặc là nó đủ thứ cái cái cái viện trợ đó. mà khi mà bị bỏ vào cái CPC list rồi đó là nhà cầm quyền ờ, bị bị mất toàn bộ cái viện trợ như vậy thành ra nó thật ra đó nhà cầm quyền cộng sản đó nó không bao giờ nó lo cho người dân hết đó nếu mà họ nó nhận diện trợ đó là coi như nó mất cái mối rồi đại khái là nó không có cái viện trợ này là không qua bàn tay nữa mà bàn tay nó thì chúng ta biết là rất là nhám nhúa chỗ nào nó cũng thọc tay vô tham nhũng được hết bữa nào ăn cắp tiền bạc của dân ăn cắp tiền bạc của những người mà nạn nhân như vậy nó sẵn sàng nó làm những cái chuyện đó đâu có chuyện gì mà nó nó nó, nó từ bỏ đâu rồi đại khái là về chúng ta nghe qua những phần tin tức như vậy rồi bây giờ chúng ta bước qua cái chủ đề là sự thật là TV256 muốn thay đổi cái lần ranh quốc cộng chúng ta biết rằng hồi nào chúng ta có cái lần ranh quốc cộng là là giữa hai cái khối cái người Việt uh, quốc gia và cộng sản người Việt quốc gia thì thường là đấu tranh uh, mang đến các, các lá cờ vàng còn bên cái khối kia là cờ đỏ sao vàng rồi những người mà theo chủ nghĩa cộng sản đại khái là nào vậy giờ chúng ta có cái hai cái hai cái khối như vậy gọi là cái lằn ranh quốc cộng rồi là chống với nhau mà tại sao hôm nay là chúng ta cần phải thay đổi cái cái lằn ranh như vậy tại vì tôi thấy nó không cần thiết nữa mấy thằng dị cộng ngày hôm nay đó nó không phải là những tên vô sản chuyên chính như là như là mấy chục năm về trước năm 1975 nó là những thằng bận áo bỏ ngoài quần nè không có biết thắt cà vạt nè không có biết đi dài tay nè mang dép râu nó là những thằng vô sản mà nó cầm quyền quý anh chị em nhớ đến những cái hình ảnh đó đâu có thấy thằng nào thắt cravat đâu hoàn toàn nếu mà các anh bạn trẻ đó thì có thể không hiểu điều đó không biết điều đó nhưng mà TV lớn tuổi rồi thì TV 256 biết được điều đó họ thường thường họ bận cái áo mà thùng thình rồi họ mang dép trâu hoặc là áo bà ba rồi đâu có biết uống rượu tây đúng không còn bây giờ họ là những đại tư bản chúng TV gọi thẳng là những cái tư bản đỏ tư bản đỏ tư bản máu đó là họ hút máu của người dân để họ làm giàu trên xương máu của người dân thành ra TV gọi họ là tư bản đỏ thì cũng đúng đấy tại vì họ gần như cái cái cái cộng sản gần như không có còn ở trong cái trong cái hình hình dáng của họ nữa. tên nào cũng thắt cà vạt rồi bằng nó vest tung lê nữa. từ Nguyễn Tấn Dũng với Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc rồi đến Trần Đại Quang tên nào cũng vậy thế cũng là chỉnh trọng bằng áo phục tỏ ra là cái con người đàng hoàng đứng đắn mà họ mang đồ mất mất tiền lắm á đồng hồ cái gì đó mà sau này mà ừ, bà con khám phá ra có cái tên mà gì đó tên mà trưởng mà vụ mà gậy cái vụ mà mà cưỡng bức gọi là kéo sập đổ mấy cái chỗ mà bán hàng rong ở ngoài Sài Gòn đó tên Hải đó nó mang cái đồng hồ gọi là cả tỷ bạc đó. cái đồng hồ với cái cell phone cái cell phone cũng mất tiền lắm đó nó là những tên đại tư bản nó hiện tại là nó không còn vô sản chuyên chính nữa rồi nó bỏ cái nền kinh tế công nông trường nữa hiện tại thì nó có cái vấn đề đập tài với tàn ác tàn nhẫn với đồng bào thôi chứ sự thật ra cái chất cộng sản nó gần như nó không có nhưng mà nó nó rất là khốn nạn là nó vẫn giữ cái tên đảng cộng sản để nó tiếp tục quyền hành để mà nó cai trị người dân độc đoán như vậy tại vì cái tên đảng cộng sản nó nằm trong cái bản hiến pháp điều 4 làm sao nó bỏ được tuy là nó không còn thấy cộng sản nữa thành ra nếu mà chúng ta đó vẫn tiếp tục chia chia cái lằn ranh ra là chúng ta không đánh được nó tại vì nó nó mất đi cái cái cái cái bản chất của cộng sản rồi nó mất đi cái mà mà mà nền tảng của cộng sản rồi nhưng mà nó vẫn cái bản chất độc ác nó nó y chang như vậy nó nó đâu có thay đổi gì đâu nó ác lắm nó ác kinh hoàng lắm chúng ta thấy mà nó giam anh Trần Vũ Anh Bình như vậy chúng ta nó, nó cầm một chân như vậy mà suốt bao nhiêu bao nhiêu năm tháng như vậy nội mà một con chó mà nó bị cầm nên mình cũng thấy nó khổ sở như thế nào rồi nói gì con người con chim nó cũng có cái tổ ấm của nó không? mình mà mình có tội thì thí dụ mình chịu tội mình chịu bị cầm như vậy mình chịu bị ở tù như vậy còn mình là một người yêu nước Trần Vũ Anh Bình là người yêu nước Việt Khang là người yêu nước Nếu mà không yêu nước không bao giờ mà có nghiệp đặt được hai bản nhạc mà mà hay tuyệt vời như vậy Việt Nam tôi đâu và anh là ai hai ca bản nhạc là nó được ca toàn khắp thế giới luôn từ cái em bé cho đến những người già điều tra cái bản đó tại nó quá hay và nó đúng cái, trong cái tâm trạng cái lịch sử của đấu tranh của của của quê hương mình nó biết rằng là trước sau gì sẽ lọt vào tay của thằng tàu thành đã có cái bản nhạc anh là ai như vậy anh là ai mà đạp cái mặt tôi như vậy đó là những cái hình ảnh thật sự mà chúng ta thấy ở trên trong cái cuộc biểu tình mà những tên công an mà đạp vào mặt của, của người dân như vậy bốn năm tên công an mỗi đứa nắm một tay một chân còn tên công an mà đứng ở trên xe bus ấy, đạp vô mặt người dân kinh hoàng không mà những người dân đó là những người yêu nước rồi nhưng họ đâu có tội gì đó họ biểu tình họ chống giặc tàu mà mà giặc tàu là đang gọi là cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam thì làm sao mà mà họ có tội được? Chỉ vì hai bài hai bài hát yêu nước như vậy mà phải bị cầm tù suốt 5 năm trời. Còn anh anh Bình đó bị tới 7 năm kính hoàng. Cái chế, chế độ nó tội ác nó mang rợ thành ra ngày hôm nay TV256 muốn vạch ra cái lằn ranh đó xóa bỏ cái lằn, lằn ranh quốc cộng đi không thấy nó là cộng sản nữa ở trong nó thì cái đảng cộng sản nó còn đó thì quyết đánh tới cùng làm làm sao nó giải tán cái đảng cộng sản thôi nhưng mà phải đổi một cái rằng ranh đó là người yêu nước người yêu nước là những người biểu tình nè những người giống như ờ, trần vũ anh bình nè những người như việt khang nè đó là những người yêu nước những người đấu tranh cho lá cờ vàng lá cờ đó là được công nhận là lá cờ tổ quốc lá cờ vàng ba sọc đỏ những người đứng dưới lá cờ vàng đó là những người yêu nước và chúng ta vạch ra cái lằn ranh như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy được nó đối kháng với cái cái cái bọn phản quốc một cái bên là yêu nước một bên là phản quốc thì chúng ta nhìn ra chúng ta nhìn ra rõ lắm chúng ta thấy ai là phản quốc cái tên nào đó mà còn là đảng viên của đảng cộng sản là cái tên phản quốc và và tội cái phản quốc là cái tội nặng nhất ở trong trong cái hiến pháp dù là hiến pháp của Việt Cộng nói là tội phản quốc thành ra chúng ta đó phải dập ra cái lòng ranh đó thì bộ cộng sản nó sẽ không chạy đi được hết nó không chạy đâu được hết đó nó phải đứng về phía của người dân thôi nó không đứng với người phía người dân là nó phản quốc ví dụ bây giờ chúng ta có một cái đoàn biểu tình mà chúng ta biết rằng chúng ta là những người yêu nước chống dập tàu biểu tình chống dập tàu chống Formosa đòi phải đuổi Formosa ra khỏi nước chúng ta là những người yêu nước chúng ta khẳng định điều đó thì những người mà đánh chúng ta những người đánh đập chúng ta những người bỏ tù chúng ta đó là bọn phản quốc khẳng định cái điều đó thành ra khi mà anh đụng đến những người dân như vậy là anh là người phản quốc rõ như vậy thì thì chúng ta sẽ thấy được cái nhóm người phản quốc là nó như thế nào người phản quốc đó là nó không có tổ quốc bọn phản quốc là bọn chỉ in tường gọi là hồ chí minh khi mà nó in tiền Hồ Chí Minh đó mà nó gọi là xa lánh cái cái cái cái cái cái, cái quá khứ anh hùng của tiền nhân của mình tổ quốc của mình nó nằm đó đâu phải là mình mới có đất nước đây mà mình có từ năm ngàn năm rồi mình có hai bà trưng mình có lê lai lê lệ trần hưng đạo mình có nguyễn huệ biết bao nhiêu anh hùng mà mà mà mà dựng nước và giữ nước chứ vậy chứ đâu phải chỉ có Hồ Chí Minh nếu mà thành ra đó người ta nói cái phần cộng sản đó nó vô tổ quốc là vậy nó không có tổ quốc thành ra đó nó là bọn phản bội tổ quốc nó thẳng ra như vậy và nó cho cái nó đó tổ quốc nó là Tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Nó nói như vậy Trên tất cả các văn bản mà Chúng ta thấy đó, những cái bộ cầm quyền đó Nó đưa trên mặt báo Nó hay nói chuyện trước ờ, dùng chúng Là tổ quốc xã hội chủ nghĩa Chứ không bao giờ nó nói rằng là Tổ quốc Việt Nam đâu Lâu lâu thì có cái thằng nó nhập nhằn như vậy Nhưng mà chúng ta phải khẳng định Thằng nào mà nói rằng là tổ quốc cộng hòa xã hội chủ nghĩa là thằng đó phản quốc phải công nhận vậy là tổ quốc việt nam đúng không thằng nào mà lãng quạng để là tổ quốc cộng hòa xã hội chủ nghĩa là phải nói nó là thằng này là phản quốc Việt Nam chúng ta hiện tại đó chỉ có một tổ quốc duy nhất Một tổ quốc duy nhất gọi là tổ quốc Việt Nam chứ không có có phải gọi là tổ quốc cộng hòa xã hội chủ nghĩa gì hết á thằng ra thằng nào mà nó nhận cái tổ quốc đó là cộng hòa xã hội chủ nghĩa thì chúng ta khẳng định ngay là cái thằng này phản quốc và chúng ta đặt câu hỏi với nó tổ quốc này là gì tổ quốc này là tên gì thằng mà nói tổ quốc việt nam thì mình còn thông cảm được thì mình biết có phải nó nói láo thằng nào mà đảng viên đảng cộng sản đó nó thề đó là là trung thành với đảng tuyệt đối trung thành với đảng thì mình biết đây cái thằng này là phản quốc tại vì mình khẳng định cái chỗ quốc của mình là trên hết mà anh trung thành với đảng thì anh là phản quốc thôi bất cứ thằng nào đảng viên đảng cộng sản đều là phản quốc mà phải nói khẳng định như vậy thành ra đó anh lựa chọn đi anh còn nằm trong đảng tức là anh phản quốc mà tội phản phản quốc là nặng nhất tội phản quốc là phải sử dụng những cái chính sách được kế sách thôi chứ không phải chính sách kế sách là ba sạch đó phải áp dụng cái ba sạch của của của của chị Lisa Phạm đó. TV cũng đồng ý đó khi mà cái đất nước ta đó mà chưa có giải thể được cái chế độ cộng sản chưa có làm cho nó sụp đổ được thì chúng ta phải có những cái biện pháp hơi mạnh mẽ như vậy bắt buộc thôi còn khi mà khi mà chúng ta thành công rồi đó thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải người Việt Nam có cái cái cái cái cái, cái lòng nhân từ chứ không phải là tàn ác như là là cộng sản tại vì nó mang theo cái chủ nghĩa tàn ác tất cả đều là đạo nhân của cộng sản đó, chúng ta không bỏ tù một ai hết ờ, nếu mà thành công đó còn hiện tại đó chúng ta phân biệt cái lòng ranh như vậy để chúng ta nhìn thấy rõ cái cái cái những thằng đó là những thằng cờ những thằng phản quốc nói thẳng ra là những thằng phản quốc thôi dựa theo cái lòng ranh đó, ừ. anh nằm trong đảng cộng sản là anh phản quốc anh đánh danh là anh phản quốc anh bỏ tù dân là anh phản quốc anh công hòa nhận là tổ quốc ờ, xã hội chủ nghĩa gì là anh phản quốc còn cái gì nữa không còn cái gì có thể gọi là phản quốc nữa không anh là đảng viên là phản quốc mình suy nghĩ ra yêu nước mà yêu gọi là xã hội chủ nghĩa là phản quốc đó. Tôi vì mới hồi xưa mà mới ờ, sau năm 75 đó Việt Cộng mới vào nó cái treo bản đầy hết đó. Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa Yêu nước với kỳ Sự thật đó nó đã xảy ra từ hồi năm 1956 rồi Hồi mà 26 tới tháng 12 năm 1956 rồi nó đã xảy ra là Hồ Chí Minh viết một cái bài báo mà mà trên báo mà báo mà cách mạng đồng minh hội Hồ, viết, Hồ Chí Minh nói là cần phải tiêu diệt chủ nghĩa ái quốc khốn nạn lắm thành ra thành ra nó sau này nó mới dựa theo Hồ Chí Minh đó, để mà mà nó có là yêu xã hội chủ nghĩa tiêu diệt chủ nghĩa quốc cái đó có có ở trên trên cái cái cái bài, bài báo của này là tạp chí Việt Nam cách mạng đảng vào ngày 26 tháng 12 1956 TV viết ra đây để mà mà không có quên được gọi là gọi là tiêu diệt cái chủ nghĩa ái quốc kinh hoàng ai mà ai mà yêu mến cờ đỏ sao vàng tại vì khi mà mình đã vạch ra lòng ranh rồi đó mình thấy rõ đó cái tên nào đó mà mà cầm cờ đỏ sao vàng cái, tên tên nào mà yêu mến cờ đỏ sao vàng là mình biết đây là cái thằng phản quốc rồi cần phải trừng trị chứ bây giờ bây giờ cộng sản quốc gia mình đâu có thấy nó nó là cái gì đâu nó đâu có lòng ranh gì để mà mình thấy đâu mà nó nó vậy là Hồ Chí Minh là mình thấy là là là nó phản quốc rồi Hồ Chí Minh là một tên gián điệp ờ, gián điệp tạo mình phải dập ra lần đánh rồi mà chỉ có cái, cái phản quốc đó nó mới làm cho người dân căm phẫn tại vì Hồ Chí Minh đã từng gọi là kêu Phạm Văn Đồng ký giao Trường Sa và Hoàng Sa cho giặc tàu thì đó là cũng là hành động phản quốc là từ Hồ Chí Minh rồi tất cả những cái hành động đó mà TV chia sẻ với anh chị em đó là quý anh chị em sẽ thấy rất là rõ rất là rõ đâu là bộ phản quốc yeah. đánh đập dân giam cầm dân rồi nằm ở trong đảng rồi làm ở trong mặt trận tổ quốc nữa mặt trận tổ quốc là cánh ta nói dài với đảng rồi đoàn thanh niên gọi là hồ chí minh nữa chúng ta phải biết đó là những cái chi nhánh nó thuộc về đảng là bộ phận quốc hết chúng ta phải khẳng định như vậy đặng mà chúng ta tạo nên một cái một cái làn sóng gọi là để cho người ta chọn là anh đứng về phía phía nào anh đứng về phía dân thì anh được sống Mà anh đứng về bọn cầm quyền là anh chỉ chết thôi Phải tạo nên một, một, một cái phong trào như vậy Và mỗi người dân hiện tại đó Làm sao mỗi người dân phải có một cái tiếng nói Cho đồng bào trong nước Mỗi người dân là một cái đài phát thanh một đài phát thanh giống như tôi đang nói với anh chị em đó là một đài phát thanh nửa tiếng một đài phát thanh một tiếng nó thì mình biết rằng là, nếu mà nhiều người á, thì thì nó rất là quan trọng một mình tivi thì chả có gì là phải quan trọng hết tại vì cái tiếng nói mình phổ biến không có xa tiếng nói mình không có hàng triệu người nghe được thành ra mình phải nhôm rộng ra mình phải khuyến khích rất là nhiều anh em gọi là sẵn sàng gọi là livestream để mà mà tố cáo những cái tội ác của cộng sản thì mình mới thắng được cái cái cái cái, cái bọn cộng sản này và mình phải quy kết là nó mang cái tội phản quốc không có không có đường gì mà mà mà mà mà, mà chối hết đó anh đánh người yêu nước thì anh là ai anh đánh người yêu nước đang biểu tình là anh là ai anh là phản quốc anh là phản quốc là áp dụng chính sách ờ, kế sách là là là là ba sạch ba sạch của chị Lisa không phải là không phải là lúc nào cũng cũng tụi vi hỗ trợ cái điều đó mà trong cái thời điểm này nên hỗ trợ cái điều đó chúng ta chịu không nổi nó rồi nó dùng ờ, nó đàn áp chúng ta nó đánh đập chúng ta nó cắt cổ chúng ta như vậy làm sao chúng ta chịu đựng được rồi nó đập đầu đập cả cái vùng biển rồi nó đầu đập cả sông ngồi ao hồ nữa bây giờ chúng ta không biết ăn cái gì khổ như vậy đó thì làm sao mà mà chúng ta gọi là xuôi tay được chúng ta cần phải có sự tự vệ chứ chúng ta đi biểu tình mà nó đánh đập chúng ta là chúng ta có cái quyền tự vệ và khi mà chúng ta suy nghĩ trong cái đầu của mình nói là bọn phản quốc là phải ra tay trừng trị không có thương tiếc sự thật thì nó làm quá đi chứ mình nó mình đâu có muốn cái gì đâu mình chỉ muốn nó biết đây là những cái tội ác của nó đã gây ra từ trong quá khứ tới bây giờ rồi thì thì ờ, bỏ cái quyền hành đó đi trở về với dân tộc trở về với với chánh nghĩa rồi thay đổi cái thể chế thành một cái thể chế dân chủ rồi người dân được có quyền bầu chọn nên cái người đại diện cho mình rồi tạo nên một cái hệ thống gọi là tam quyền phân lập tam quyền phân lập là ba cái chi nhánh đó nó độc lập hoàn toàn với nhau không có không có mà chi nhánh này mà ăn hết chi nhánh kia được thì trong đó có có có nền, nền tư pháp rồi có nền lập pháp và hành pháp đấy tư pháp lập pháp hành pháp ba cái ba cái nó không có mỗi cái nó có quyền hạn riêng biệt không có ai mà lấn quyền ai hết còn đằng này nói thiệt cái bọn cộng sản là nó không có công bằng bởi vì nó làm những cái oan sai nhiều lắm hiểu tòa án là cũng đảng nè hiểu không rồi lập pháp rồi cũng toàn là người trong đảng không à rồi hành pháp thì công an cũng là toàn người trong đảng không à thành ra nó binh nhau rồi nó hè nhau nó nó đè đầu cởi cổ người dân mình thành ra người dân mình khổ đến bây giờ mà mình muốn vùng lên đó thì mình phải quy cho nó có cái tội phản quốc cái tội đó nó rất là nặng và khi mình biết nó phản quốc rồi đó là mình hành hành xử không có nhân nhượng nhất là những người có quy quyền những người mà đang cầm quyền là giống như là Nguyễn Phú Trọng hoặc là Nguyễn Xuân Phúc hoặc là Trần Đại Quang hoặc là Nguyễn Thị Kim Ngân những cái người đó mình phải phải thẳng tay thẳng tay trừng trị cái tội phản quốc của nó đối với cộng sản nó nói ta đâu còn cộng sản nữa đâu tao làm kinh tế thị trường mà nó cũng chạy tội nó rất là dễ nếu nó cộng sản nó, nó không chịu nó nó bỏ cộng sản rồi lúc nào nó ra thế giới nó cũng nói rằng là tao là nền kinh tế tư bản thật sự rồi để mà xin viện trợ của thế giới chứ nó nói nó nó nói nó bỏ cộng sản rồi nhưng mà cái khốn nạn của nó là cái đảng cộng sản nó cái tên nó vẫn còn nằm nữa để mà nó tiếp tục cai trị người dân mà thế giới không làm gì được hết thế giới là hiểu lầm nữa thế giới là hiểu lầm giống như ông bộ trưởng ngoại giao mà mà ông John Kerry đó ông nói là tụi này nó hết cộng sản rồi nó cũng không đúng nếu mà nói lớn hết cộng sản cũng không đúng tại vì cái đảng cộng sản nó còn nằm ở đó ông John Kerry đừng có thơ ngây như vậy hết cộng sản là khi nào phải giải tán cái đảng cộng sản mới hết cộng sản còn cái đảng cộng sản đó là nó vẫn còn lại là cộng sản nói nó cộng sản cũng được mà nói nó phản quốc cũng được nhưng mà phải nói nó phản quốc đặng nó nặng hơn cái tội nó nặng hơn cái tội nó mới tội phản quốc ở trong ứng pháp là tử hình mà tội hiến pháp có tử hình thành ra nói nó cộng sản nhẹ lắm tội nó nhẹ lắm mà nó nó cứ nói là nó không, không cộng sản nó là dùng kinh tế thị trường rồi nói là là ừ, ừ, là đâu còn vô sản chân chính nữa đâu thành ra mình nói nó cộng sản không được nhưng mà nó cứ bám vào cái tên đảng cộng sản việt nam cái bám vào cái tên đảng cộng sản việt nam để mà mà cai trị cái đất nước này thành ra TV nhiều lần TV nói đó khi mà anh còn sử dụng cái tên đảng cộng sản việt nam đó thì tôi có thể chỉ mặt vào bất cứ đảng viên nào tôi tôi nói anh là là người vô liêm sĩ tại vì anh treo đầu dê và anh, mà anh bán thịt chó anh hết cộng sản thì cho ra hết cộng sản chứ không phải đúng là treo đầu dê bán thịt chó vô liêm sĩ dạch ra cái dòng ranh gọi là giữa người yêu nước và người phản quốc thì chúng ta chúng ta thấy rằng là tất cả những người đấu tranh đó nó được nâng cao lên và đúng như vậy nó được nâng cao lên là đó là những người đấu tranh là những người yêu nước còn những người kia là phản bội tổ quốc và chúng ta thấy kẻ thù này là khi mà nghe đến cái chữ phản bội tổ quốc là chúng ta phải phải tiêu diệt rồi tại cái tội đó là tội nặng nhất thì đó sự thật đó thì quý anh chị em nó muốn giữ cái lòng ranh vuốt cộng cũng được không sao TV thì nói như, vậy để, để mà mà có cái cơ sở mình mình làm mạnh thêm thôi chứ thường sự thật anh anh nghĩ rằng quốc cộng mà mà tốt đó thì ừ, mình nghĩ là mình tạo cái lòng ranh quốc trọng để mình mình đánh bằng cộng sản đấy cho nơi mà mà nó tốt đó thì cứ áp dụng còn cá nhân TV năm sáu thì muốn thay đổi đổi cái lòng ranh đó là lòng ranh giữa người yêu nước và những người phản quốc thì chúng ta đánh rất là dễ ừ. bây giờ thì 37 ờ, phút là TV nghĩ là dừng lại được rồi TV mong muốn <laughs> những cái bài mà nói chuyện của mình nó nó trong vòng 40 phút thôi mà nhiều khi TV nói một hơi rồi say sưa <laughs> rồi lúc nào tôi cũng hơn là một tiếng mấy hết thành ra mình phổ biến mình mình mình bị trở ngại nó dài quá người ta người ta nó, nó mất cái hay rồi thành ra mong quý anh chị em thông cảm nha và nói thật là TV có được cái video camera mới rồi bây giờ hình ảnh nó rõ nó rõ rồi thành ra hy vọng rằng TV đến TV256 đến với quý anh chị em mỗi ngày quý anh chị em ráng rồi là uh, nhưng mà sự thật đó khi mà TV256 mà trình bày với quý anh chị em đó gần như là người ta không biết người ta hình như không có vào coi chắc là tại vì tivi ờ, bị cái cái cái cái trở ngại về hình ảnh đó và hoặc là mình ờ, nói dở quá thành ra người ta không có đến thành ra mình nói thiệt thì mình rất là kiên nhẫn mình tìm những tất cả mọi cái khuyết điểm của mình để mình ờ, mình ráng mình làm cho cái cái video clip nó đẹp hơn nhưng mà về cái phong đó TV gần như sửa đổi không được tại vì cái máy này đó mà TV mua đi chỗ khác đó, thì thấy nó không được thành ra phải chịu thôi đúng không trên đó là phải có có cái hai cái nón <laughs> mấy hình tùm lum còn cái tivi này ở đây cái tivi này là cổ lỗ sĩ là mấy chục ờ, năm rồi chưa bao giờ dùng hết đó mấy chục năm không có đụng đến mà không biết bỏ ở đâu nữa chứ bây giờ đâu coi cái tivi nữa đâu ok rồi xin mến chào quý anh chị em nha rồi tivi xin mến chào